Chú mới hỏi là đường nào cao, đường nào thấp như nào nhỉ? Cái đường vào phải thấp hơn cái đường đường nước ra, đường nóng à? À, tức là chú chủ nhà hỏi em đường nước vào thấp hơn so với đường nước nóng <laughs> ra đường nước ra chúng ta đây em lại thấy chi chú bây giờ đây là dàn năng lượng mặt trời tức là nó hấp thụ từ nhiệt lấy ở trên không ha đây là cái đường nước đường nước vào tại sao lại thấp so với đường nước ra vì đây là bình nước nóng năng lượng mặt trời nguyên lý thế này chú gia đình yêu thương có nhiều người cũng đặt câu hỏi giống như chủ nhà chú chủ nhà cũng hỏi như vậy và nhiều người cũng hỏi như vậy vì có thể là hôm nay mới được khám phá thưa với chú thế này nóng lạnh đường nước này bao giờ cũng nằm ở bên dưới dẫn nước đưa vào nó sẽ dâng ngược dần lên xuống ống thủy tinh rồi vòng ngược lên trở lại xuống dưới và vòng lên ngược trở lại thì hiện nay trong bình này là nóng ở trên mà lạnh ở dưới vì vậy cho nên là đường nước <laughs> đường nước nóng phải là đường nước ở bên bên trên đấy và cao hơn trên nữa là đường nước thông hơi để tránh những trường hợp mình dùng mình xài nó sẽ bị đột ngột ở bên trong đó lượng nước ít và hơi nhiều nó sẽ bị móp cái thân bình ở bên trong nhau nói vậy chú hiểu hết không chú hiểu kịp đúng không yeah. Dạ. và mọi người cũng chia sẻ cho nhiều người biết ha xin cảm ơn chú có ờ, lời hỏi ờ,